chỉ chỉ lũ xì muôn đời xì xa tua lim thi ôi còn một chuyện sông chia mù chia đa sẽ của nó ca do kê tổ tổ lũ xì cuom hoa bông thò lo cha nhẹ chi mua tù bao cho xa tuần thì muốn chia đa chia trò nhỏ rộng muôn xia của nâng chia to tuần thì mua ý bờ mẹ à chè ngày lứa chú trâu mẹ đó chỉ đua mua đó thì sai ca qua quần giòn cho lo sai pa à vì quần nắng nhỏ chế chi mua ghi chiếc lò linh chi tu tên chia to do lo chỉ bỏ mong lo chỉ nó tia li rong ngang lo shi a pe o áo mê còn lăng từ thời vua tua cô tua cha lo chỉ chùa mua đó thì sai ca qua quần giòn cho lo sai pa vì quan nắng nhỏ chế trí mua ghi chiếc lò linh chi đu tên chia to cho lo chỉ bỏ mong lo chỉ nó thiên lý rong nang lối xì à phèo